Điểm cho thôn phó, à thôn phó một không. Còn dễ khó khăn rồi. Hay, hay lắm. Điểm cho thôn giữa một đều. Thân giữa này mất một thằng ghi điểm đấy. Dương á. Thằng, thằng Hiếu, Hiếu hay hay lắm đẹp rồi ôi rồi chưa được được ăn nhịp hai điểm ở thêm giữa Thôi được, hai một sang này tính trước sau tính ra <laughs> cố xong này cố lấy một điểm đi tốt ui dồi tốt lắm đập thế không chắn thì làm sao mà chống được điểm cho thôn phố hai đều tốt hay lắm bóng ngoài sân điểm cho thôn phố ba hai cao lên Rồi, trên. lại ngoài sân, điểm của thôn cổ 4-2 Xét kiểu được đấy Ôi trời Tôi cá sang buồn người ta đi Điểm với thôn cổ năm hai rồi đừng cố quả đừng cố nó cứu mới được điểm cho thôn phổ sáu hai đẹp tuyệt vời được điểm ở tuấn dương đặt rồi ba sáu cứ phát cào thế rồi đẹp quá điểm nó tuấn dương bốn sáu đứng ở đấy nó mắc cột không nhìn được quá hay luôn cả Ôi. vai cả tay cả chân đánh được hết ôi rồi điểm ở thôn phố bảy bốn nót đấy rồi cũng không được quả tí chết đấy quả đấy nó không nên bóng nào nó thối rồi ý đồ thì tốt nhưng không thành công điểm ở thôn giữa năm bảy ván ờ, trận đấu thứ ba này có được hay không là do sông giữa quyết định đấy rồi thôi điểm ở thôn giữa sáu bảy bắt bóng hay quá Điểm với thôn giữa 7 đều Cố cho này đây Thôn giữa quyết định đánh sách 3 đây Rồi Điểm cho thôn ờ, giữa 8 7 thôn giữa dẫn điểm rồi. Cổ nó chỉ cần thua là dối bên này mà. Bên này nó thua cái dối thôi. Rồi. Nó phát bóng như thế, đại dương phát bóng cứ như thế thôi. Chín bảy để cho khán giả được xem ván đấu thứ ba. Được rồi. Phát mạnh. tôi Lắm. Ôi Đang vào chậm quá. Xí quả. Điểm ở thôn phổ. Kém. 8 9. Mất rồi. Mất không được quả nào cả à? điểm cho thôn giữa 18 ôi ở lưới rồi người mắc lưới rồi à? điểm cho thôn giữa mười một tám mừng ơi đấy ơi ơi, a cay a cay a cay súng bóng quá rồi điểm vào tuấn dư phổ chín mười hai lắm chết bây giờ chết Hoài Rất tỉnh bóng đấy Điểm ở tuần giữa ba chín Tốt Lắm Cứ tưởng nó vào gốc cây nó lại vào người <laughs> Tuyệt Tốt rồi Vẫn vào lưới rồi Vẫn vào lưới Lưới là lưới rồi À, à sang chân cay thôi vào lưới người cả điểm uh, cho quân uh, ờ, giữa 14 9 nó vào mạnh quá là nó bị rồi ơi đã nói chắn rồi là phải có lót thôi ấy Thank you quả đấy đâm he điểm cho thôn thổ 11 14 cơ hội Lương ờ. chuẩn đi chứ. Điểm tương đương 15 11. Lương chuẩn hôm nay bây giờ là điểm. Giờ phải đến tốt để đẩy sang. Vâng. Đi đấm đi. Đấy đi. bên kia là được bên này hai bóng đẹp điểm với bốn khổ 12 15 Ôi, quá đẹp Nó cứu được ờ, một quả cho ông Tường Điểm cho con ờ, giữa mười 16 hay hai, Mỗi sườn sân được quả Đánh bốc đít mà đánh không cẩn thận đít luôn trượt nên nó trượt cho má mới mất rồi đánh đúc đít ít khi hỏng bóng gieo bóng cho người ta mà ơi nghề bóng lỗ quá điểm nó thôn cổ 13 16 hai thằng đứng đây như nó không cứu được bóng. nó phải đoán để cứu ngoài rồi ngoài rồi bắt được người ngoài thật đẹp tuyệt vời điểm ở tôi giữa 17 13 bọn này cảm giác bóng kéo mấy ai là tinh thần của nó bị tinh thần bọn này bị tinh thần lại bảo mày kiếm được mất à thằng số 6 là gieo bóng quả đấy thì không bám chắn thì không thể đỡ được còn vâng, nó còn bóng rồi. Điểm cho thôn cổ 14 17. lại nó chung giữ lại đấy. ôi ôi đưa ra ngoài một mét đi điểm ở thôn phổ 15 17 rồi bình tĩnh thôi bảo không đập được nhú đừng có đưa sắt nữa ờ. điểm cho thôn ờ, giữa 18 15 khó quá phát bóng quá khó rồi điểm cho thôn giữa 19 15 đánh được góc đâu, vì rồi nó không đánh góc được, chỉ đánh cháu thôi. Điểm cho thôn phổ 16 19. Hôm nay nó cao nó chắn là hết đường rồi nhá, chỉ có mới đấy thôi. Một thằng lót giữa, lót sau chắn, một thằng chắn sau đấy là hết. Rồi bữa đủ độ điểm cho thương dương 20 16 dễ dàng là thương giữa cho khán giả xem ván đấu thứ ba lắm tốt cơ ơi ôi rồi đẹp lắm bình tĩnh tuyệt vời rồi chắn này đây bắn chắn đây ngay là quả này đấy thì không được điểm cho thôn phổ 17 20 quá đẹp ôi rồi tốt rồi hay nó phải bồng tí nữa là ăn Ôi, Thôi rồi ra ngoài Quá tuyệt vời luôn Bỏ Kiểu gì cũng đánh được đấy Bỏ đấy ra ngoài Điểm ở tuân phổ 18 20 Quả đấy là quả đấy nó phản xạ thôi đi ra ngoài đấy. Nó đứng ngay sát mép nhưng mà nó, nó cao. Nó cao mà nó lại tay nó đánh gặp được. Ôi rồi cho bóng nó đấy kìa. Rồi. Tốt rồi. Điểm cho chốt chưa phó 19 20. Nó cao hơn nó nhảy vẫn cao hơn không chắn được. Nó dội xuống. Mất điểm. À, bắt đầu nào. Mất Mất rồi. Điểm nó hơn nữa 21 19. <coughs> Đẹp rồi, cơ hội. Quá đầu đang nghĩ được. Tốt. Hay. Báo một nơi, người <laughs> một nơi. lụt, lụt, lụt. Điểm là bên giữa, 22, 19. Được rồi, sáng về phân đấu ơi. Ăn may đấy. Ngon. Ôi. Phải trông bóng được chơi Điểm là thương ờ, phổ. Phải đánh nó không chủ động. 20, 22. Những quả đi cứu bóng phải hai thằng chạy luôn. Quả là đi nước ngoài rồi anh hòa vào đi có điểm ơi chống ơi biết ơi tốt rồi thôi được rồi có trong sân điểm ở tuyến giữa 23 20 ăn quả này nữa thì yên tâm chính là xét là tâm lý rồi hai ngáo đập hai tay nhau điểm ở thôn phổ 21 23 cắt đi cắt đi tập trung vào đây cơ cho thôn giữa hay cơ hội cho thôn phổ rồi ăn rồi tí mất rồi 22 23. Việt Nam run rồi. <laughs> Việt Nam cố lên. Rồi, được rồi, được rồi. Nổi đó. Lại ra ngoài tiếp. Điểm hơi thương rồi. 23 đều. Rồi. 23 điểm mà nó giữ bóng là rất khó. <laughs> mỗi đội còn à, hai quả rồi ba tay rồi được rồi bàn tay chắn ra ngoài quả lứa để cho xong rồi cho thôn uh, à, dưỡng hai mươi bốn người ba đây là thuộc về tâm lý hết rồi đội nào bình tĩnh là đội thắng đến giờ rồi cao đi à. hai năm hai ba được một điểm rồi thế là đỡ